chiếc tình đầu ban sơ như phép nhiệm màu cho đến khi em gặp người sau nắng nhẹ nhàng êm êm giấc ngủ dịu dàng cho đến khi em gặp người khác nắng lạc đường đi theo cơn gió tầm thường bao đêm nhắc tên khiến lòng tổn thương những thề nguyện trăm năm cứ hóa muộn phiền buông bỏ đi cho lòng bình yên Thái yêu một người bình thường để đêm về thì thầm nhớ thương mà cuộc đời này sao cũng được ở quá khứ và cả hiện tại yêu thương nào cũng nhạt cũng phai chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài ai dối trá và ai thật lòng chẳng quan trọng nửa rồi phải không nơi nào còn bình yên thì cây sẽ mọc ngày nhắm mắt cho đêm tùy tiện đem mưa về đồ nặng mái hiên hỏi lòng người liệu có bình yên nắng lạc đường đi theo cơn gió tầm thường bao đêm nhắc tên khiến lòng tổn thương những thề nguyện trong năm cứ hóa muộn phiền buồn bỏ đi cho lòng bình yên Và yêu lấy một người bình thường Để đêm về thì thầm nhớ thương Mặn cuộc đời này sao cũng được Ở quá khứ và cả hiện tại Yêu thương nào cũng nhạt cũng phai Chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài ai dối trá và ai thật lòng chóng quan trọng nửa rồi phải không nơi nào còn bình yên thì cây sẽ mọc ngày nhắm mát cho đêm tùy tiện đếm mưa về đồ nặng mái hiên hỏi lòng người liệu có bình yên người bình thường Để đem về thì thầm nhớ thương Mong cuộc đời này sao cũng được ở quá khứ và cả hiện tại Yêu thương nào cùng nhạt cũng phai Chẳng ai nổi cùng ai được hết đêm dài Ai dối trá và ai thật lòng Trong quan trọng nửa rồi phải không Nơi nào bình yên thì cây sẽ mầm ngày nhắm mát cho đêm tùy tiện đem mưa về đồ nặng mái hiên hỏi lòng người liệu có bình yên hỏi lòng người liệu có bình